Tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào file index.html để à, import thư viện. Đầu tiên ở ờ, thì ở header chúng ta sẽ copy à, thư viện bootstrap min.css. Tôi sẽ chỉnh lại để cho cốt trong một màn hình. Chúng ta nhìn dễ hơn, không cần phải kéo sang ngang. Tiếp theo là các thư viện JS chúng ta sẽ lấy uh, <clears throat> gói separate này nhấn vào copy separate này nhé và sẽ paste vào ở dưới cùng của body các bạn nhớ nhé các thư viện bootstrap thì các bạn phải để dưới cùng của body thì uh, mới hoạt động tốt được như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc import uh, các thư viện của bootstrap tôi sẽ chỉnh lại để cho cốt trong một màn hình ok như vậy là chúng ta đã import thành công tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một à, menu cho giao diện của chúng ta ok tôi sẽ truy cập vào trang app Conan. html Ok, chúng ta sẽ tìm uh, ví dụ mẫu và copy code vào project của chúng ta. Ok, tìm xem. Layout cũng không có. Cũng không có rồi các bạn Ok, chúng ta sẽ tìm kiếm trên Google Bootstrap menu Bootstrap 4 menu Đây rồi ok napa chúng ta sẽ dùng cốt napa này màu trắng này hơi xấu quá chúng ta sẽ tìm tiếp đây là menu dọc đây là cách hiển thị icon bootstrap ok ok lăn xuống nào đây rồi các màu của thanh ờ, menu này rồi chúng ta sẽ lấy màu xanh này chính là napa duck bg primary đây chúng ta sẽ copy và paste vào trong project của chúng ta chúng ta sẽ paste vào ở đây ok chúng ta sẽ tạo các link ở bên trong là ba này và chúng ta sẽ có một menu đẹp tuyệt vời không mặt trời Và trước khi ờ, th cho thêm link thì tôi sẽ sử dụng thư viện Deep Class Container để cho tất cả các thẻ bên trong của chúng ta vào trong một deep chứa nó sẽ tự động căn lề cho chúng ta trong như một trang giấy ok chúng ta sẽ cùng xem thành quả đây quản lý nhà hàng của chúng ta đã tự động vào trong chúng ta đã có một menu màu xanh hiện tại thì chưa có link chúng ta sẽ tìm cách để bỏ link vào đây chúng ta sẽ thêm thẻ UL và thẻ LI sau đến là một link của chúng ta đây chúng tôi sẽ như thế này chúng ta sẽ lấy hai cái link đầu tiên hai cái li đầu tiên rồi, chúng ta sẽ cần một cái trước đã rồi chúng ta thiếu thẻ UL đóng chúng ta sẽ đóng thẻ UL lại <clears throat> đấy chúng ta đã có một menu home đây rồi ok tiếp đến thì à, tôi sẽ thay link à, hôm này bằng link à, thực đơn của chúng ta chúng ta sẽ để link cũ ở lại và thử à, viết code của chúng ta xem nó hoạt động như nào sau đây chúng ta sẽ thay sau chúng sẽ thêm à, một button và có router link là router mà chúng ta đã tạo ở bài hôm trước là thực đơn ok chúng ta sẽ thêm uh, tên của thẻ tôi sẽ bật việt key lên ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra như vậy là có thực đơn ở trên này rồi nhưng mà trông hơi xấu chúng ta sẽ thêm các class bootstrap vào để trông cho nó màu mè hơn chúng ta sẽ thêm class như ở trên nạp link à, trông là còn xấu hơn nữa hình như là thẻ button không ăn cái class này chúng ta sẽ chuyển sang thẻ A à, như vậy là thực đơn của chúng ta cũng rất là đẹp rồi <coughs> ok xóa link cũ đi để lại một uh, link thực đơn thôi quên chúng ta chưa xếp lại vậy là đã chỉ còn mình thực đơn rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ copy cả cái thẻ list và thẻ a bên trong chúng ta sẽ cùng tạo link đến à, món ăn tôi sẽ lùi đoạn này ra cho nó đẹp rồi chúng ta sẽ cho đến ờ, router link món ăn đổi tên link là món ăn bằng tiếng Việt rồi chúng ta cần xếp lại thôi điểm ờ, đặc biệt của Angular là chúng ta chỉ cần xếp thì tất cả giao diện sẽ hiện lên luôn à một lưu nho nhỏ là khi các bạn cài bootstrap trong Angular mà thỉnh thoảng mà nó không hiện không ăn thì à, các bạn đây tôi sẽ đổi lại món ăn đã cho để ta, chúng ta có thể nhấn được link thực đơn và món ăn không kết hoa nha các bạn đây đã hoạt động rồi rồi nói đến chuyện là út chát trong Angular 13 thỉnh thoảng không ăn thì các bạn nên build lại project thì sẽ ăn đây là một kinh nghiệm quý báu mà tôi đã mất uh, vài tiếng đồng hồ để ngộ ra ok chúng ta sẽ chỉnh lại một chút cho cái menu của chúng ta có thể vẻ đẹp hơn chúng ta đang để menu dọc trong khi màn hình à, desktop của chúng ta rất là rộng chúng ta sẽ chuyển thành menu ngang và sẽ có tính ribbon ship nếu mà chúng ta thu gọn lại hoặc à, web của chúng ta mở ở trên trình duyệt à, di động thì nó sẽ tự động thành menu dọc ok tôi sẽ copy một cái ribbon ship menu bình thường và tôi sẽ xóa hết những cái cốt không cần thiết đi đây chúng ta sẽ để lại hai link thôi và chúng ta split uh, của chúng ta vào đây bỏ hai phần thừa này nữa thôi là chúng ta sẽ có một menu ngang hoàn chỉnh rồi chúng ta sẽ đã bỏ form đi rồi tiếp đến là chúng ta sẽ thay hai link home và link link ở dưới bằng link thực đơn và link món ăn của chúng ta chúng ta sẽ thay href bằng router link bằng thực đơn thực đơn viết thường hết nha các bạn chúng ta, tại vì chúng ta đã cấu hình vào tô ở bài angular hôm trước là không viết hoa chúng ta sẽ thay uh, tên vào nữa thôi là được ok đây đã hiện rồi nhưng mà hiện tại thì thực đơn đang được active lên chúng ta sẽ bỏ active đi ok rồi đã không có active nữa rồi Tiếp đến thì chúng ta sẽ thay đổi màu của cái menu này. Hai menu dưới cũng đã hoạt động bình thường rồi, chúng ta sẽ thay đổi màu, chúng ta xóa này đi. Tiếp theo là thay màu, đã thay màu rồi. Đây, đã hoạt động rồi ok tiếp theo chúng ta chuyển router outlet vào bên trong ờ, container để nó có thể cách lề ra bây giờ trông sát lề trông rất là xấu ok chúng ta sẽ cho router link vào đây dưới cái napa của chúng ta ok chúng ta kiểm tra rất là đẹp phải không các bạn đã cách lề rồi ờ, các bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục ờ, cấu hình API để hiển thị dữ liệu lên bây giờ các bạn cùng, cùng thêm theo dõi ship đây đóng lại thì sẽ thành menu dọc đây trông rất là ngầu phải không các